Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Hôm nay mình đang tính làm xe thì trời nắng quá đó mà sân trước nhà mình thì không có máy ở trên không che được mà trời này mà làm là khung luôn á nên là mình đang chế cái máy tắm hơi để mà chút nữa chạy xe vào đây có cái à, bóng diêm á làm nó đỡ nóng hơn thì à, hôm nay chắc chắn là chưa xong rồi thì ngày mai nữa đó đây đây mình cho mọi người xem mình vừa mới làm cái máy tắm hơi này để làm xe này tí chưa nó có quạt đàng hoàng bây giờ thoải mái làm thôi chứ trời này nắng lắm hôm nay phải ba mấy đô á đó còn cái máy này nhìn vậy thôi nha nào đỡ lắm á đỡ hơn nhiều á rồi bây giờ mình chuẩn bị lúc mà thảo thì mọi người cẩn thận là mấy cái dây điện nhá à, ở đây này đây, mấy cái dây điện trang cái pin lúc này á dây uh, à, sensor này của mình đã tháo ra xong các bạn qua đây để mình chỉ một chút nữa là mấy cái sensor này này mấy cái sensor mà đầu xe đó là tháo ra hết rồi ok đây nhân tiền mình tháo cái um, cái càng trượt ra cái cái mà mình uh, muốn thay từ lâu của cái xe Ford Ranger này á là cái bộ còi bộ còi này rất là chán à, nghe là, là chán lắm thì á mình có sẵn đây cái bộ còi mà ba của mình đã cho mình cách đây ở khoảng à, hơn chục năm rồi <laughs> mà mình chưa sai đó cái coi này là rất là hay rất là xinh so luôn đó thì bây giờ nhân tiền đấy thì mình sẽ thay cái bộ coi này từ ba mình cho mình thay thế cái này đó. bây giờ mình thử cho bạn nghe xem cái coi góc là như thế nào nhá đó nó to nhưng mà cái tiếng của nó nó nghe nó nó nó không được ấm đó nghe nó nghe nó nó, nó mình không thích lắm thì một hồi á mình lắp cái coi này xong thì mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt ok đây đó traffic in India. Bây giờ mình cầm vào cái coi nha. Đấy, này là cái coi của hàng này. thì Đây là cái đầu đầu à, đầu cắm của nó. Đây, cắm vào đây. Đó, thì bây giờ mình không có cái đầu cắm này, đầu cắm này thì mình sẽ chế mình làm ra hai sợi giấy rồi đó giấy đen á giấy đỏ cho dễ phân biệt nhá thì hai cái giấy này á cái mình sẽ gắn vô đây đây là cái còi mới nhá đó gắn vào đây cả gắn vào đây được chưa rồi á đầu này á dạ. là mình dùng cái loại này này đó sau rồi mình cắt đôi nó ra để làm thành cái này thì ờ, có thể gắn vào đây được được chưa rồi, bây giờ mình gắn cho mọi người xem này gắn cái này vào thì nó chắc quá nhưng mà chút nữa mình sẽ dùng cái băng dán mình dán nguyên cái này lại nữa để cho nó chắc ăn nó không bị rớt ra rồi bây giờ mình sẽ giữ cái máy quay xong mình sẽ nhờ vợ mình bọc thử coi cái coi mới này là như thế nào nhá à, thử một cái trước nếu mà nó làm việc á thì phải gắn hai cái vào ok đó mọi người thấy cái tiếng coi là khác không nó đá không đó, nó phải như vậy chứ xe to hâm hố chơi cái coi như coi xe máy tinh tinh không được à, phải như thế này đó coi này á là ở Việt Nam mình hay gọi là coi con so để bây giờ mình lắp nốt cái còn lại xong rồi quay cho mọi người coi tiếp nhá Xin giới thiệu với mọi người bộ coi con so. à, <laughs> Mình mới lắp xong Đi dây giờ dấu diệt này nó đầy đủ rồi Đó Rồi bây giờ mình sẽ bọc thử cho mọi người xem nhá Đã chưa? Mong chưa? Trời ơi Bà đau Đó, phải như thế này chứ Coi kia nghe bd quá <laughs> bây giờ mình sẽ thay cái bộ đen này tại bộ đen này nó bị cũ vậy là mình thay cái bộ mới cho nó đẹp hơn đó thì à, nó có vài cái con vít tháo ra thì rất là dễ nhưng mà để tháo được cái đen này ra thì phải tháo nguyên cái cảng này đó cho nên là nếu mà các bạn tính làm á thì các bạn phải ví dụ như như mình như mình tính làm thay cái đen này từ lâu rồi nhưng mà mình phải đợi lúc mà mình thay cái bú ba này thì mình làm luôn một lần chứ không là phải tháo ra xong rồi gắn vào mất nhiều thì giờ mệt lắm đó thì nó có những cái vít này để mình chỉ các bạn này bên này có một cái vít này 10 mil đó ở trong này có một cái vít nó là cái vít uh, à, star đây để mình mình cho các bạn xem này à. đây trong này đó thì cái star này nó là cái size T30 nhá đó thì bên kia một cái đây một cái hai cái tên này đây hai cái ở đây số 10 hết rồi ở đây có một cái bình nhựa nữa là tháo ra là gì đấy bây giờ tháo thẳng ra thôi đó là nó ra rồi xong bây giờ tháo cái dây điện ra Ôi, hơi cứng nha đó nếu như bình thường mà các bạn mà mấy cái đồ điện này này mà nó bị cứng quá các bạn xịt cái cái mà xì á xí thì nó ra rất là dễ nhé có những cái mà cái kính nó nhỏ quá mình để tay vào được thì để cái này chọc vào mình tháo ra và ba cái đồ này bụi bẩn bẩn á bẩn á nên là nó rất là khó đó rồi thì mấy cái đồ này mình cứ cẩn thận mình tháo từ từ thôi là ok cái con à, gấp quả cũng được Đó. rồi xong cái bộ đèn đây xong một cái rồi bây giờ qua bên này mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá mình cần ba cái đồ nghề này đó mình sẽ tháo cái trong này trước nhìn rất là tiến rồi bây giờ cái đèn này á thì nếu mà mình mà mở cửa thì cái đèn LED này này đèn led này này và cái đèn này nó sẽ sáng lên và các bạn để ý ấy, trong cái projector đó đó mở lên cái á nó sẽ đỏ lên đó đẹp chưa nó phải như vậy chứ rồi bây giờ mình sẽ thử cái đèn này cho mọi người xem nha đó đây đây là đèn bình thường là lên rồi này đó, nhìn đẹp chưa rồi bây giờ mình thử thì hai bím cho nó xem này đó thấy chưa đó rồi thêm lên nữa này đó ok rồi bây giờ <clears throat> mình sẽ tháo nguyên cái phần này ra đó để mà mình gắn cái càng vào và gắn cái ờ, winch vào nữa đó trước tiên phải tháo cái mấy cái tấm này này phải tháo cái đồ này ra này Đó, yeah. Dạ. còn mấy cái này tiến làm à, việc là phải có đúng đồ nghề kìa chứ không mất thời gian mà không làm được nữa mình vừa lắp xong cả cái cái à, support uh, à, thì hỗ trợ cho cái càng cái bu ba ở trước còn cái chỗ này á là bây giờ mình chuẩn bị mình lắp cái winch cái tơi vào đây đó xin giới thiệu với mọi người đây là cái winch mình mới mua thì hàng này là hàng carbon hàng này là của người úc người ta làm ra đó thì à, mình có coi review ở trên youtube mình thấy à, nhiều người đi à, kiểu như mình á họ cũng à, review về cái này cũng rất là tốt giá cả thì cũng phải chăng không để mắc lắm ngày xưa mình muốn lắp cho cái xe này á là mình muốn mua cái hàng Won của Mỹ nhưng mà giá rất là mắc thì mình cảm thấy là chưa phù hợp để mà mà lắp cái đấy cho nên là mình chuyển sang mình lắp cái này à, lắp cái này á thì người những người đi chơi đi off road á, thì không ai muốn sử dụng không ai muốn phải sử dụng cái này hết nhưng mà tốt nhất là vẫn phải có trên xe để phòng ngừa lúc mà xe mà bị mắc kẹt thì à, vẫn có thể giúp mình đi ra khỏi cái chỗ lây được đó còn à, lặp vậy thôi chứ không ai muốn đi để mắc kẹt hết tại tụi mình cũng không muốn đi để nổi phá xe để mà đi vào những cái chỗ quá khó khăn đó ok bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái này á, nó cũng vừa mới tới hôm qua thôi đó cho nên là rất là may mắn thì hôm nay làm xe mà hôm qua đô là nó tới cùng một lúc đó nên là rất là vui mọi người ạ đây mình chưa mở xem ra trong này có những cái gì nhưng mà để dành để mở cho mọi người cùng xem đây cái này là giấy thông tin của cái winch cái này là người ta cho cái cái mà để mình à, bỏ chai bia vào đấy á để mình cầm mình khỏi bị lạnh à, của hàng luôn đó mình thì à, uống bia nhưng mà mấy người tây người ta hay uống bia người ta khoái mấy cái này lắm à, nhiều người có sở thích sở thích là siêu tập mấy cái này đó ok cái này là cái cái à, cover bỏ cái dây điện vào đây để tránh bị à, chập điện nhảy dây điện bị chảy giấy mở cái này ra coi còn này là mấy cái đồ accessory rồi có cái này này cái này nhiều người thích này đó cái này là lúc uh, các bạn móc vào cái móc để cho biết đây là hàng hiệu <laughs> ok rồi cái phần quan trọng nhất là cái này này cái tơi nằm trong này vậy đó cái mình thích nhất ở đây á là cái dây của cái tơi này á là màu đỏ màu mình ưng và nó sẽ rất là hợp với cái xe của mình tại cái xe của mình á là mình làm tông đen đỏ và cái tên mà mình đặt cho cái xe yêu dấu của mình này này là Hellboy à, <laughs> cho nên là mình à, thích tông giữa đen và đỏ mà đen phải nhiều hơn hơn đỏ cho nó nổi bật đây rồi cho mọi người xem này nhìn nó rất là cứng cáp rất là chắc chắn Ok, bây giờ mình sẽ thử lắp cả cái tời này nha Đây là cũng lần đầu tiên mình lắp cái này thôi à, Cho nên để mình xem như thế nào Bây giờ nếu mà muốn lắp cái winch này vào thì um, bu ba này á Thì mình phải coi cái chỗ mà bu ba của mình á Access được cả cái uh, clutch này ở đâu Như cái của bu ba của mình thì mình phải xoay ra phía trước này này Đó Xoay ra phía trước như vậy đó khoảng khoảng này thì để lúc mà có gì mình thò tay vào đây mình mở khóa hoặc là khóa nó lại đó thì các bạn phải xem mà muốn làm như vậy thì phải tháo mấy cái vít này ra thì mình đã tháo từ trước rồi ok bây giờ mình chỉ có um, cho bốn cái vít vào cố định lại xong rồi để lên trên này coi đúng cái chỗ mà mình đã muốn chưa xong rồi mình gắn vào ok mọi người thì hôm qua tụi mình làm xe tới 12 giờ đêm lận đó nhưng mà tại vì tối vậy là bận quá cho nên là không quay cho mọi người xem được nhiều đó thì ngày hôm qua là mình đã thay được bộ đèn này thay được cái cặp coi này rồi gắn được cái winch này rồi à, lắp được những cái accessory như là cái đèn fog light những cái thứ này tại lúc sơn thì mình phải tháo ra hết rồi lắp được cái à, sensor này đó những thứ này đó thì mình đã đã gắn vào rồi rồi thì lúc này á mới ướm thử cái bú ba vào trên cái xe thì nó rất là vừa vặn và rất là là, là happy đó đây là cái winch của mình đây thì uh, mình chưa đi đường dây điện này nó nhưng mà mình đã để nó theo cái chỗ mà mình muốn rồi thì bây giờ mình chỉ cần à, đầu dây điện nữa là xong rồi cái bú ba này thì bây giờ cần phải um, bắn vịt vào đó nhưng mà bây giờ gá vào như vậy thấy rất là rất là happy lúc nãy mình mới gắn xong cái bú ba này rồi đó gắn lên vừa vặn nói chung là mọi thứ là rất là vui bây giờ đang đi cái dây điện để uh, cho cái đèn fog light uh, của cái bu ba này update cho mọi người xem cho vui <laughs> mình thì bây giờ là quá vui à <laughs> quá sung sướng thế <laughs> từ ở nhà lắp được cái bu ba thì kiếm được một mở tiền cái này được được um, à, mình hỏi ở ngoài lắp tiền công là 8900 gì là ha 8900 gì á để lắp cái bú ba này bú ba không chưa tính tiền công lắp cái winch vậy là thay cái bộ đèn headlight này đó thì nếu mà cộng cả hai cái lại thì chắc phải hơn ngàn đó thì ờ, mình làm ở nhà thì mình tiết kiệm được cái tiền đấy đó để dành cho những thứ khác rồi bây giờ update để mọi người này là mình đã cắn xong cái càng trước đó rồi lắp được cả cái à, cái biển số này nó bật lên bật xuống này này đó khi mà mình à, kéo cái winch á thì nó sẽ không bị cản đường đó rồi mới đi xong đường dây điện cho cái uh, à, winch rồi bây giờ sẽ thử nhá đó đấy thì cái này của mình là có cái điều khiển trên tay luôn nó rất là tiện nhưng mà một lưu ý cho các bạn là mình mới gắn như vậy thôi chứ chưa sử dụng được ít bữa nữa lúc mà mình đi ra ngoài á thì mình phải kéo nó ra hết xong cái bắt đầu là móc vào cây á xong cái cho nó cuốn lại đó, như vậy sau sau sau khi đó là mình, mình sử dụng được ok mọi người